tập 12. tỷ Bắt yêu trước đã Sư tỷ Lại là ngươi tỷ, sư đệ mau ra pháp khí Trừ yêu phục ta Phát Này, rốt cuộc người có biết không đó Kim quang tóc hiện Trừ yêu phục ta Nhanh lên Sư tỷ Sư tỷ, tỷ không sao chứ Mau, đi bắt yêu Sư tỷ, tỷ không sao thật chứ Ta không sao Để có sao thì có Đệ đã quên giới luật thứ nhất của bổ môn rồi sao Là một người bắt yêu Việc yêu trừ quái Luôn là điều quan trọng hàng đầu Để không đi bắt yêu Tìm ta làm gì chứ Không phải để lo cho tỷ sao Ai bảo để lo chứ Khó khăn lắm mới gặp được một con yêu quái thật Đã bị đệ thả đi rồi Không phải đệ cố ý Đệ còn muốn cố ý làm gì nữa Yêu kia giả hoạt như vậy Nó có đề phòng rồi Muốn tìm lại tung tích Đúng là khó còn thêm khó Đệ đã bỏ lỡ thời cơ bắt yêu Chứng tỏ đệ chẳng coi giới luật bắt yêu ra gì cả Có thể thấy đệ Tu hành không thành, nỗ lực không đủ Phụ lòng mong đợi của cha ta với đệ Đệ thật là hổ thẹn với liệt tổ liệt tâm của thiên môn sơn Sư tỷ đệ, cô nương Vì tỷ huynh đệ này lo lắng cô bị thương Nên mới để yêu quái thừa cơ chạy trốn Hai tỷ muội bọn ta nói chuyện Người ngoài như ngươi xen nhà làm gì Cô đường nói chuyện không biết lẽ Cấm quân chúng ta bắt yêu quái Hai tỷ đệ cô lại làm loạn lên Khiến cho yêu quái chạy trốn Cô nói thế nào đây Cấm quân Cấm quân thì giỏi lắm sao Bọn ta là người của Nha Môn Bắt yêu thay cho quan phủ Bọn ta là người của Nha Môn Nha Môn nào, quan phủ nào Bảo viên quan đó ra nói chuyện Nếu như lừa gạt cấm quân Giả danh của quan phủ Vậy thì tội sẽ nặng thêm một bậc Bắt yêu cũng là tội sao Ta dựa vào cái gì mà nói với ngươi Hơn nữa Bản cô nương không muốn đôi con ngươi Đi thôi, chúng ta đi Hai vị đợi một chút Nhanh Ta vốn chỉ định thăm dò thử la lịch của hai người họ Không ngờ lại làm cho họ sợ chạy mất Thôi đi Nhưng ta lại thấy hai người họ thật thú vị Sau này bắt yêu Có thể sẽ gặp lại Sao lúc nãy không gọi đệ Ta Xem ra ta lại không bắt được yêu quái Là tốn công rồi Đại ca Bây giờ phải làm thế nào Chỉ còn cách là tối mai lại đến Được Về thôi có giấu được sư tỷ không Hay là nói cho sư tỷ biết là xong Đâu phải mình cố ý Đều là do yêu quái làm cả Nhưng Nhưng nó là pháp khí sư phụ để lại cho mình Cho dù có phải là cố ý hay không Sư tỷ chắc chắn sẽ không tha cho mình Không được Giấu được lúc nào hay lúc đó Đợi đến khi mình tìm được đoán tiên Đổi lại không phải là được rồi sao Tiểu Duy Hướng đại ca Huynh dậy rồi Sao mùa lại ngõ đây vậy Tìm ta có chuyện gì Cũng không có chuyện gì Cô thấy đại ca mệt mỏi cả buổi tối Sợ làm phiền Huynh Nên ngồi đây đợi Để muội đi lấy nước rửa mặt cho Huynh Không cần đâu Tiểu Duy Sao tay của muội lạnh vậy Có phải là muội đang ngồi đây cả đêm không cũng không lâu lắm đâu Dù sao Tiểu Duy cũng không sao Đợi bao lâu cũng không sao cả Tiểu Duy ta đã nói với muội rồi Ta không cần người hầu hạ Chuyện rửa mặt này ta có thể tự làm được Muội không cần dứt giả như vậy <laughs> Nhưng Tiểu Duy không thấy dứt giả Tiểu Duy không có võ công Cũng không có gia đình Không thể giúp Dương Đại ca bắt yêu dạ, Cũng không thể giải sầu cho Huynh Nếu như Tiểu Duy không thể giúp Huynh làm những chuyện đơn giản Vậy Tiểu Duy có phải quá vô dụng không Sao muội nghĩ vậy chứ Muội không nợ ta cái gì cả Muội không cần chuyện gì cũng nghĩ cho ta Dương đại ca, hôm đó nếu như không phải huynh cứu muội và thái tước thì chắc tỷ muội muội à, đã đầu đường xó chợ, rơi vào tay kẻ ác rồi. Hơn nữa, những ngày qua đã phiền Dương đại ca chăm sóc chu đáo cho muội thì bệnh cũ của Tiểu Duy mới có thể chuyển biến. Cho nên ân tình của Dương đại ca với muội, Tiểu Duy có làm trâu làm ngựa cũng không đáp nổi. Hãy để muội chăm sóc cho huynh, nếu không thì huynh bảo muội làm sao mới yên tâm được. Vậy được Làm phiền muội vậy muội đi lấy nước cho huynh nha Xong rồi Tiểu Duy Mùa đúng là rất khéo léo Dứt giả cho muội rồi Không đâu Nếu như Dương đại ca đồng ý Tiểu Duy nguyện sẽ trả tóc cho huynh mỗi ngày Công chúa trước nay đều vui vẻ hoạt bát Bây giờ lại đa sầu đa cảm Ngược lại như có thêm được sự dịu dàng Mồm mép lém lĩnh Ta đâu có phải là người yếu điệu gì đó Tiểu Duy mới là người yếu điệu đáng thương Công chúa, ta thật sự không hiểu Tiểu Duy có tốt thế nào cũng chỉ là một người con gái bình thường Sao có thể so sánh được với công chúa chứ Tục ngữ nói con gái của hoàng đế không sợ không lấy được chồng Công chúa là lá ngọc cành vàng Nếu như thật sự thích Dương Anh công tử Chi bằng phong quan gia tước cho quân ấy Đến lúc đó, lẽ nào huynh ấy có thể kháng chỉ? Lúc đó, trong mắt huynh ấy chỉ có mình công chúa thôi. Trái tim tự nhiên sẽ hướng về công chúa. Về lâu về dài tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, thành mối lương duyên đẹp. Đại ca không phải là người chạy theo thời thế Công chúa đúng là nhìn xa biết anh hùng Chẳng trách mà Dương Đại ca lại kết nghĩa với công chúa Hỗn xược dân nữ nhỏ bé Lại dám bình phẩm công chúa Xảo Nhi không được vô lễ Dân nữ thì sao Dương Đại ca cũng chỉ là một bách tính bình thường Cũng đang hậu đối với tỷ tỷ của ta To gan Trước mặt công chúa nói năng bậy bà Cô tức cái gì Ta chỉ nói thật thôi nếu không phải tỷ tỷ của ta rộng lượng thuốc bụng, lo lắng cho công chúa, gỡ được nút thắt trong lòng, khuyên Dương công tử trở về, sao Dương đại ca có thể vượt ngàn chậm xa xôi, trở về kinh thành chứ? Tỷ tỷ chuyện gì cũng nghĩ cho công chúa và Dương đại ca, không cần công chúa tạ ơn, nhưng công chúa cũng không nên lấy quyền hiếp người tranh giành với tỷ tỷ ta, cướp đi tình yêu của tỷ ấy. Cô Thái tước cô nương từ khi Tiểu Duy và ta quen biết đến nay Luôn luôn tôn trọng lẫn nhau Trước nay ta chưa từng lấy thân phận công chúa ức hiếp ai Cô hiểu nhầm rồi Ta hiểu nhầm Không phải là vì những lời của thị nữ của công chúa sao Đúng vậy Thân phận tỷ tỷ ta không tôn quý như của công chúa Nhưng tỷ ấy một lòng si tình với Dương Đại ca Cơ thể yếu đuối, bôn ba ngàn dặm với Dương Đại ca Chăm sóc ăn ở y phục cho huynh ấy Không lời oán tháng, không ngại khổ sở Chuyện gì tỷ ấy cũng nhẫn nhịn Người là muội muội như ta, không mong tỷ ấy bị ức hiếp như vậy Sảo Nhi chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ gì cả Đương nhiên ta cũng sẽ không làm như vậy Công chúa không nghĩ vậy là tốt Thật ra công chúa hiểu Dương Đại ca hơn ta Người khác cũng thích hư danh ảo ảnh Nhưng Dương Đại ca chẳng có hứng thú gì Thậm chí còn bài trừ Đàn ông trong thiên hạ Ai không muốn cái dược lâm môn Cô không phải là Dương Công Tử tôi không biết quân ấy bài xích Vì Dương Đại ca là người thẳng thắn trọng tình Quân ấy có tỷ tỷ ta Sẽ không nhìn người phụ nữ nào khác Dù cô ấy là cành vàng hay lá ngọc Nhân duyên thế gian Phải môn đăng hậu đói mới được Công chúa xứng dương hậu Bình dân xứng nữ tử Nghe nói công chúa là kim hoàng Có lẽ không lâu sau sẽ phải hòa thân Đến lúc đó Công chúa sẽ là dương hậu dị tộc Thân phận vô cùng cao quý So với bách tính bình dân chúng ta Từ nay một trời một đất Không gặp lại nhau Có gặp nhau hay không Cũng không cần một nữ tử bình thường như cô Ở đây nhiều lời Công chúa không thể giống như tỷ tỷ của cô Một lòng suy tình với Dương Đại ca Vì công chúa lòng có đại nghĩa Mang trọng trách lớn Để cho bách tính các người Có thể tránh khỏi cuộc sống lầm than Ăn cư lập nghiệp Tuy công chúa đang tuổi thanh xuân, nhưng lại phải chịu nhiều đau khổ hơn tỷ tỷ cô. Đừng nói là cô nương, cho dù là bách tính của thiên hạ, cũng không có tư cách nói công chúa. Còn nữa, Dương đại ca không ham quyền cao chức trọng, nhưng huynh ấy trung thành với nước, là người cùng chung chí hướng với công chúa. Tình nghĩa này còn nặng gấp trăm ngàn lần tư tình của nữ tử bình thường, không ai có thể so bì được. Người này thật đáng ghét. Hãy xem ta dạy dỗ hắn thế nào. Hình như hắn có chút bản lĩnh không nên gây chuyện với hắn thì hơn Cái gì mà tư tình đại nghĩa Bản cô nương nghe không hiểu Không thèm nói chuyện với mấy người nữa Công chúa thân phận cao quý Sao lại nhẫn nhịn một tiểu nhà đầu khổng sự như vậy Trước mặt công chúa Ta không muốn làm cho đại ca cảm thấy Ta ỷ thân phận công chúa ức hiếp người khác Nếu như vậy Sẽ chỉ làm cho đại ca càng xa cách ta được rồi Ta sẽ không tính toán với cô ta Công chúa Công chúa có thể không chú ý thân phận Tôn ti không tính toán Nhưng công chúa không thể nhẫn nhịn Chịu sự uất ức này được Xảo nhi cô nương Sau này những lời công chúa không muốn nói Cô cứ nói thay cho công chúa Đừng để người khác ức hiếp công chúa Dân à Tỷ tỷ, lúc này muội vốn muốn đùa trịnh cát Nhưng nhìn thấy trên người hắn ta có cái roi Hình như là pháp khí trừ ta. Nghe Dương Đại ca nói Lúc bắt yêu đêm qua Gặp một đôi sư tỷ đệ bắt yêu Cái roi đó chính là của tên tiểu tử Bàn Lan Không biết là pháp lực của chúng thế nào Bàn Lan Thì ra là hắn ta Sao muội quen biết hắn à Gặp một lần rồi Tỷ tỷ đừng lo lắng Cái tên bằng lan đó chỉ là tên gà mờ mà thôi Muội trêu đùa trước mặt hắn cả ngày Mà hắn cũng không biết muội là yêu Không cần phải lo Cho dù thế nào muội cũng phải nhớ kỹ Yêu và người trừ yêu là thiên địch Vẫn nên cẩn thận thì hơn muội biết à? rồi Tỷ đừng lo cho muội muội khuyên tỷ Nên sớm ra tay với Lý Tịnh đi Cho dù cô ta là công chúa nếu như sau khi cô ta về cung, thật sự nghe theo lời của xảo nhi đó, nghĩ kế cướp Dương Anh của tỷ, lúc đó tỷ ra tài sẽ càng khó hơn. Mùi đi đâu vậy? Đi tìm cái tên trừ yêu gà mờ đó kim quang tóc hiện chu yêu phục tà kim quang phục tà đồ ngốc là cô sao lần trước gặp ta còn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô chúng ta đúng là có duyên có duyên cái gì ta cố ý đến tìm người đó lúc nãy ta nhìn thấy người đang lẩm bẩm cái gì đó là gì vậy Chẳng lẽ gần đây có yêu sao Nếu như có yêu thật thì tốt rồi Bây giờ ta và sư tỷ của ta đã tiêu hết tất cả tiền đi đường rồi Giống là mong trừ được yêu Có thể lấy tiền thưởng từ nha môn Kết quả là trốn còng vô ích Ngay cả pháp khí trừ yêu cũng làm mất rồi Vậy nếu không có pháp khí Ngươi còn trừ được yêu không Đương nhiên là có rồi Ta ta là người trừ yêu Chỉ cần có yêu quái Ta ta ta chỉ cần ngửi là biết rồi Vậy ngươi hãy ngửi thử xem Gần đây có yêu hay không Ban ngày ban mặt yêu quái sẽ không dám ra ngoài đâu Đều là hoành hành vào ban đêm Cô nương cô không cần lo lắng Ở đây rất an toàn Hơn nữa cho dù là có yêu quái Ta cũng sẽ bảo vệ cô nương chu toàn Ngươi đã chán nản đến thế này rồi Còn muốn bảo vệ cho ta Sau này ngươi có dự định gì Đại trưởng phu có việc làm Có việc không làm Đương nhiên là không thể trộm Không thể cướp Ta vốn định muốn bán cái gì đó để kiếm tiền nhưng sư tỷ của ta đã nói rồi Thà chết đói Cũng không được làm mất thể diện của người bắt yêu Sắp chết đói rồi còn thể diện cái gì Ta thấy sư tỷ của người còn mắc hơn cả người đó nếu không thì ta cho ngươi một chút năng lượng Trước khi báo đáp thì phải mời ta ăn cơm Lần trước cũng là ta mời cô mà Báo đáp cái gì chứ hơn nữa, tỷ của ta cũng từng nói không được nhận đồ ăn của người lạ, không được nợ tiền người khác, nợ tình người khác cho nên năng lượng của cô, ta không thể nhận được. Ta thấy hai tỷ muội của nhà ngươi đúng là cực phẩm nhân gian đó, không bị chết đói là may mắn lắm rồi. Thôi được, bản cung nương hôm nay giải pháp từ bi giúp người một lần Theo ta Nhanh lên Nào, nào uống đi, uống đi các gì? Sao vậy, ai vậy Cái trăm này là lấy từ trong cung ra Ít nhất cũng phải trăm lượng Hôm nay ai uống hơn ta Chiếc trăm này sẽ thuộc về người đó Người thua sẽ phải trả tiền rượu Cô nương nói to quá Các ông đây không có hứng thú với cái trăm đó Nếu cô thua Thì để ông thơm một cái được không <laughs> Được Vậy để xem người có tài cán gì Mà đòi thắng bản cô nương Thái tứ cô nương Ta thấy hay là thôi đi Cô không cần giúp ta đâu Lỡ thua thì lại để cho bọn chúng lợi dụng Yên tâm đi Thái tước ta uống mình cốc không sai Người có thể uống thắng ta E vẫn chưa ra đời Vậy Thật là giỏi, đúng là uống giỏi quá Cô nương này có tuổi lượng tốt quá đi Không ngờ là một cô gái nhỏ bé Như vậy mà lại uống nhiều chứ Đúng là nhiều thật Ta nhiều lắm là hai bác là xong rồi Ngươi xem từng người từng người sai rồi kìa Được được được Thật không đơn giản Lợi hại, lợi hại Thật không thể ngờ một cô nương nhỏ bé như chị Mà lại uống được như vậy, được mở rộng tầm mắt Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt Đều gục cả rồi sao Còn có ai có thể đấu với ta hay không Cô nương tuổi lượng cao Giảng bố ta thật sự khâm phục Phục rồi chứ Những tên phạm phu tục tử này còn muốn đổi với ta Cô là tiên nữ ở trên trời hạ xuống trần gian Tiên nữ thì làm sao Có thể sống vui hơn thái tước ta không Số ngân lượng này đủ ngươi dùng không Đây là tiền của thắng được Ta không thể dùng Sư tỷ ta từng nói Sư tỷ ngươi nói Ngươi đừng có nói sư tỷ ngươi nữa Ngươi Ý là chẳng lẽ muốn bản cô nương uống uống công sao Số tiền này ngươi nhất định phải lấy Bảo đến nhà môn nghe ngóng Lấy tiền thưởng bắt yêu đây lại dám làm trò tình tứ với người đàn bà say rượu này Đúng là thiếu giáo dục Bắt yêu có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng Bản cô nương mới tốn có chút sức Đã làm cho sư đệ cô được nhiều như vậy Cái này ở đâu ra vậy Là Là thái tước cô nương uống rượu chung với người khác giành được Đệ Đệ lại dám cá cược sao Tập hợp cá cược Vi phạm điều 18 giới luật của người trừ yêu Tự thân với người phụ nữ sai là nhục hình của sư môn Vi phạm điều thứ ba giới luật Dựa vào giới luật sư phụ đệ tức cha ta Không được ăn cơm 3 ngày Chép phạt giới luật 100 lần Sư tỷ lần này thay cho đệ đi Lần sau đệ không dám nữa Sư tỷ nhà ngươi sao lại giả mang như vậy chứ Hắn ta là sư đệ của cô Lại đi theo cô Sao lại vừa đánh vừa chửi như vậy Sư đệ nhà ta có thế nào Cũng không cần cô quan tâm Thật giả mang Là một người con gái uống rượu giữa chốn đông người Là hành động của người con gái đúng đắn sao Ta nói cho cô biết Ta ở trong giang hồ nhiều năm Đã gặp nhiều người con gái lang thang rồi Đừng nghĩ là cô có chút nhan sắc là mê hoặc được sư đệ của ta Yêu ai yêu cả đường đi Sư đệ cô chính là thích ở cùng ta Cam tâm cho ta mê hoặc Thế nào cô không phục sao Nếu có bản lĩnh thì hãy trở nên xinh đẹp một chút Nhìn khuôn mặt xấu xí này của cô Có lẽ ngoài sư đệ cô ra Thì không còn ai dám nghĩ cô là con gái nữa Cô Sư đệ ta nhìn ta thế nào Ta cần cô quan tâm sao Ta nói cho cô biết Để ấy tâm hồn trong sáng Đưa vào cái gì mà cô đưa nó vào đường tà thuật chứ Sư tỷ Quân ấy ở cùng ta Cảm thấy tự tại Được làm những gì mình muốn Làm gì giống cô Quảng Đông Quảng tay, Cô còn nói những luật chết tiệt gây áp bức Ta thấy cô rút cuộc làm mẹ hắn Hay là bà nội của hắn Cô Ta nói cho cô biết Đợi đến khi ta dẹp bọn yêu già đi Ta sẽ đến dọn dẹp tiểu yêu như cô Được Ta cũng muốn mở mang tầm mắt thứ thuộc tạp nham đó của cô Rốt cuộc là trừ yêu thế nào Cô nói ai là thuộc tạp nham Ta nói cô đó Cô nói ai hả tiểu yêu tinh Ai tiểu yêu tinh Cô tiểu yêu tinh Cô tiểu yêu tinh Đừng cãi nhau nữa im miệng Điều là ả thái lúc đó hại ta Đến cả cơm cũng không ăn Tối làm sao có sức bắt yêu đây Sư tỷ Lão yêu quái đó hôm trước vừa bị thương bỏ chạy Chắc sẽ không ra hại người nhanh vậy đâu Lần đầu tiên để bắt yêu sau Yêu quái sẽ hành động giống như đệ nghĩ sao Giả lại Yêu quái đó bị thương Càng cần tinh khí và máu tươi để trị thương Bởi vì chúng ta càng không thể buông lỏng Sư tỷ Để thấy chúng ta vẫn là đi tìm Cái gì ăn đã đi Để mất công yêu quái đến Chúng ta đã đói chết mất rồi Làm gì còn sức bắt yêu quái chứ Để có ngân lượng à Có Thái thuốc cho đã nói với đệ rồi Đừng có đi với cô ta Hứa yêu nữ không ra gì Cô ấy không phải yêu nữ Sư tỷ Sư phụ đã qua đời 3 năm rồi Hai tỷ đệ chúng ta nương tựa nhau Ăn gió nằm sương Đi khắp nơi bắt yêu trừ tà Nhưng trước mắt Càng ngày sống càng tệ Tỷ còn muốn đệ tuân thủ giới luật trừ yêu Thế không phải tự cắt đường lui sao để cảm thấy thái tước nói đúng Con người phải biết linh hoạt Ta thấy đệ cũng như đàn ông thối khác thôi Đều là hạng háo sắc Sư tỷ nói cái gì vậy Đây chỉ là khuyên tỷ suy nghĩ thông một chút Nghĩ thông chuyện gì Tỷ thấy đệ là bị người khác xúi dục Đệ quên mất lời dạy của sư phụ đệ Tức cha ta rồi sao Tuân thủ giới luật mới giữ được tâm tính cả có thể phát huy được uy luật mạnh nhất Hàng yêu trừ ma trừ hại cho dân Đệ đúng là phụ sự yêu thương của cha ta Trường y bác cho đệ Phụ di nguyện qua mấy Sư tỷ đệ không có để nhất định tuân theo di mệnh của sư phụ, tuân thủ giới luật trừ yêu, xem việc trừ yêu diệt ác là trách nhiệm của bản thân, thế thì còn được. Đói chết mất. Đói quá, quá đói. Ăn chút gì đi, còn hơn không có. Theo đại ca thấy Lão yêu quái đó còn ra ngoài hại người không Dạo này con yêu nghiệt liên tục giết người Còn suýt chút hại cả tam muội nữa Nó sẽ không dễ dàng rời đi như thế Bọn huynh phải nhất định chuẩn bị toàn thành Nhanh chóng bắt được lão yêu ừ. Nếu như nó không ra ngoài Không lẽ chúng ta lại ôm cây đợi thỏ sao Huynh à Có phải là huynh không có khả năng bắt yêu Nên để cho đại ca à? không Mụ nói vậy là quan cho ta quá Quân hết lòng hết sức đi bắt yêu Nhưng mùa lại nói như Hay là chúng ta thử đổi tên nhau đi Mùa thử đi nếm mùi gì đó đi Lý tịnh mùa có lúc nào sợ đâu Đi thì đi Vậy mùa đi đi Không được Mùa không được đi Nguy hiểm lắm à. Đại ca Thời gian này Quân quá mệt mỏi rồi Nào Quân ăn nhiều một chút đi Thức ăn hôm nay nóng ngon lắm đó ừ. Không giống với bình thường Sao huynh lại không biết Trong phủ đã đổi đầu bếp vậy Thức ăn hôm nay là do Tiểu Duy tự tay nấu đó Dương đại ca, tiêu công tử Đây là canh gừng Tiểu Duy tự tay nấu cho mọi người Mọi người ban đêm phải đi bắt yêu Canh gừng này có thể làm ấm đó Đà tạ Tổ yến này là bùa nấu cho công chúa dưỡng khí huyết Dạo này khí sắc của công chúa không tốt Nên ăn nhiều đồ bổ dưỡng một chút à, Tiểu Duy dứt trả cho cô rồi Tiểu Duy Cô đúng là quá hoàn mỹ Vừa lên được phòng khách vừa vào được trong bếp Dịu dàng lương thiện, chu đáo tỉ mỉ Nếu tương lai có ai lấy được cô Chắc chắn sẽ được sống một cuộc sống thiên đàng Còn gì mong ước nữa Tiểu phong tử quá lời rồi Dương đại ca đối với tỷ muội chúng ta Có ân tái tạo cho dù Tiểu duy cả đời không lập gia thất Cũng phải hầu hạ tốt Dương đại ca Đại ca ta sẽ tổng quân về Nam Cương nhanh thôi Sa trường vô tình Sinh tử là chuyện ngộ nhỡ một sớm một chiều Đệ nói đi đâu vậy kìa Từ bé Tiểu duy đã thích nghe câu chuyện nhân gian Mỗi lần nghe thấy sự chờ đợi của Mạnh Khương Tử Và sự si tình giữa Trúc Anh Đài Sẽ không kìm nổi mà rơi lệ cho nên Tiểu Di vô cùng kính phục Người phụ nữ có thể cùng sinh cùng tử Với người mà mình yêu thương A à Mạc Ngươi hãy nói thật Người trong lòng đại ca là Tiểu Duy phải không? Có phải ta càng lúc Càng không có hy vọng không? Công chúa phiền não như vậy Chi bằng hồi cung đi Lại là phụ hoàng phái người đến khuyên ta chứ gì Có phải là phía dị tộc đã có tin tức rồi không Bệ hạ chỉ là nhớ công chúa Muốn công chúa hội cung mà thôi A Mạc à, Ngươi cảm thấy Phía dị tộc Có gì chết sẻ của ta không cầu thân nữa không Dị tộc lòng lan dạ sói Cưới công chúa tôn quý vốn chỉ là cái cớ e Chỉ e là Chỉ e là Chỉ e là không tránh được số mệnh A Mạc Ngươi về bẩm báo phụ hoàng Cho ta thêm chút thời gian Ta sẽ nghe theo lệnh của người Dân Cho dù công chúa quyết định thế nào A Mạc nhất định sẽ bên cạnh công chúa Nhà đầu thái tước sao vẫn chưa về Công chúa Mau vào đi ạ à. Muộn rồi mà công chúa dẫn tới tìm Tiểu Duy Có chuyện gì sao ờ, Ta không ngủ được Nên muốn đến nói chuyện với Tiểu Duy cô nương Không làm phiền cô nương chứ Đương nhiên là không rồi à? Vậy ta sẽ đi pha ấm trà hay chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện Công chúa Mời Trà ngon lắm Mùi vị thanh tao Đúng là trà ngon Công chúa chê cười rồi Công chúa ở trong cung thưởng thức qua biết bao nhiêu loại trà tuyệt phẩm Trà này của ta sao có thể so sánh được Cho dù có được nhiều quý báu như thế Cũng không thể so sánh Loại trà thanh khiết như vậy Chẳng trách đại ca lại thích Nhân gian này thiên biến dạng quá sự vật không ngừng thay đổi người có thể hiểu được có mấy người chứ ta hiểu rồi Cô ta ấp a à, ấp úng Không nói hết ý Muốn làm cái gì <laughs> Muốn tự tìm được chết Đừng trách ta Tiểu Duy Ta có một chuyện muốn nhờ Công chúa cứ nói Tiểu Duy sẽ cố gắng làm theo ý nguyện của công chúa Tiểu Duy Ta biết là chuyện này Có chút quá đáng Nhưng ta cũng chỉ biết cầu xin cô tác thành Cô cũng biết Ta vì không phải đi cầu thân mà ta tự hủy hoại nhan sắc nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi mệnh hòa thân ta cũng nghĩ thông rồi ta quyết sẽ không hiến thân cho dị tộc thà làm ngọc dở còn hơn làm ngói lành chí tịnh thải chết chứ không đi hòa thân công chúa đừng quá lo lắng nó không chừng chúng ta có thể tìm thấy kế sách vẹn toàn để thoát khỏi chuyện này thân là hoàng tộc cùng với sự hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh tương ứng cho nên ta muốn khẩn cầu cô còn năm ngày nữa là thất tịch ta muốn xin cô nhường đại ca cho ta vài ngày chỉ năm ngày thôi Lý Tịnh sẽ chết mà không hối tiếc Tiểu Duy thôi được Ta đồng ý Chủ nhân Bây giờ ta sẽ đi bắt con yêu hồ đó Đợi đã Rõ ràng người đã đến tay Ta sao phải nhường cho kẻ khác Tình cảm nhân gian vốn rất kỳ lạ Không hiểu nổi Chủ nhân Chúng ta không phải đợi nữa Ta lại muốn xem xem Rốt cuộc cô ta muốn gì Đến bên đó trong đi Dân Công chúa, để ta giúp công chúa Không cần, ta tự làm Công chúa, những chuyện này không cần công chúa phải tự tay làm Để nhà hoàng nhà bếp làm là được rồi Đâu cần đến công chúa chứ Đại ca của ta sẽ biểu huynh nữa có qua phải đi tuần tra đêm bắt yêu Chắc chắn là rất chất giả Ta cố gắng bù đắp cho họ mới được Tự ta làm đương nhiên là sẽ có thành ý hơn rồi <laughs> Đúng là tiểu tử hậu gia làm gì được công chúa quan tâm như vậy Quá ra là vì công chúa muốn giống tiểu duy Muốn dùng đồ ăn để nắm lấy trái tim của dương công tử Đáng ghét nha đầu này Cũng không biết là Đại ca có thích đồ ăn ta làm không? Công chúa đã ăn qua mỹ vị của thiên hạ Đồ ăn làm chắc chắn sẽ ngon hơn đồ ăn của Tiểu Duy Một nha đầu nhà quê tầm thường đó làm gì Nhưng công tử chắc chắn sẽ thích Hy vọng đại ca sẽ thích Đồ ăn của ta làm Nhưng mà Lâu lắm rồi Xảo Nhi không thấy công chúa vui vẻ như hôm nay Nếu như Dương Công Tử không hiểu Tấm lòng cố gắng này của công chúa thì ngài ấy đúng là một tình ngốc Xảo Nhi không được nói đại ca như vậy Đại ca là nam nhi có tấm lòng thiên hạ Tư tình nam nữ đó Đương nhiên là huynh ấy sẽ không để trong lòng rồi với tỷ Tỷ đang làm gì vậy Muội xem Đây là áo gió Được chính tài tài theo cho Dương đại ca Không biết là huynh ấy mặc lên có đẹp không Toàn là một đám ngốc si tình Tên Dương Anh đó là một khúc gỗ Tốt với huynh ấy cũng không có ích gì Muội vẫn chưa trải qua tình cảm nhân gian Nếu gì nó không thể dùng một từ diễn tả được Không nếm trải cũng kệ Làm yêu vẫn tốt hơn Ít nhất cũng không phải khổ tâm Cũng không phải dùng phương pháp bốc hết như à. vậy với một người Vậy theo muội Thế nào mới là phương pháp thông minh Nếu như muội thích một người à? Vậy muội sẽ biến người ấy thành yêu quái à. Giống như muội tự do tự tại Vậy nếu như người ta không thích muội thì sao Cái này không đơn giản Vì muội sẽ bỏ rơi hắn ta Mặc kệ hắn ta thái tước Nếu như trong tương lai muội thật sự gặp người mà muội thích Thì muội sẽ hiểu được cái gì là tình Nhưng tình này dài dò người ta à? Làm cho tỷ tỷ đau khổ à? như vậy ờ, Còn có lý tịnh nữa Cũng không biết bị cái gì mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy Chuyện gì? Lúc nãy muội đi qua nhà bếp đặc sắc lắm Lý tịnh vốn không biết nấu ăn Chút chút nữa đã phá cả nhà bếp à? rồi Loạn thành một nồi cháo Tỷ tỷ à, muội thật sự không hiểu Trong lòng tỷ rốt cuộc đang nghĩ gì nữa Không giết cô ấy lấy tim là tỷ mềm lòng Nhưng tại sao tỷ có thể đồng ý nhường Dương Anh cho cô à. ta mấy ngày chứ Nếu như thật sự bị cô ta cướp mất Người hối hận là tỷ à. đấy Tỷ chỉ lại nhường cho cô ta mấy ngày thôi Với lại dựa vào đạo hạnh của cô ta Dương đại ca sẽ không thích cô ta đâu Đạo hạnh của tỷ cao Sao muội không thấy tên Dương Anh đó Thật sự quyết một lòng ngoan ngoãn nghe theo tỷ vậy Tình hình bây giờ không phải là vẫn mập mờ ám muội Mơ hồ không rõ sao Đây cũng là điều tỷ lo nhất Dương đại ca tâm thiện Không nhẫn tâm làm tổn thương người có tình có nghĩa với huynh ấy Cứ như thế này Chỉ sẽ khiến huynh ấy khó xử thôi Mùi thật sự không hiểu Tên Dương Anh đó rốt cuộc có gì tốt chứ Khờ khạo đã té nhạt Đến lòng mình thật sự thích ai cũng không biết Lúc nào cũng bộ dạng không từ chối ai cả Cho dù Lý Tĩnh có làm hỏng mọi việc nhưng nói đến một tấm chân tình Sao Dương Anh có thể không cảm động Lần này sở dĩ tỷ đồng ý với thỉnh cầu của cô ta Thật ra là muốn thăm dò thử Trong lòng Dương đại ca thật sự thích ai Nếu Quỳnh ấy thật sự thích tỷ Thì lần nhượng bộ này Rất đáng Lại uổng công một đêm Mệt chết tiểu gia đệ rồi Con lão yêu này thật xảo trá có thể là vì đêm hôm trước suýt bị chúng ta bắt được Nên lẫn trốn rồi Cứ như thế này bao giờ mới kết thúc đây Lão yêu ngày nào không xuất hiện Thì chúng ta cứ phải canh giữ Đại ca Còn cách nào khác không Nếu có thể tìm được hai tỷ đệ bắt yêu kia Nhờ họ giúp tìm tung tích của lão yêu Thì chúng ta có thể chuyển thủ thành công Không phải bị động thế này nữa Vẫn là đại ca nói đúng Bây giờ đã lập tức phái người đi tìm Tuy rằng ban ngày ngủ bù nhưng gió đêm lạnh thấu xương Huynh xem Thức đến nỗi da của đệ xấu đi rồi này Vì đệ Thế thì đêm nay đệ đừng đi nữa Một mình huynh tuần tra là được Cũng không sao cả Để ở phủ đợi tin tức à. đi Vẫn là đại ca chu đáo Nhưng tự nhiên sẽ không để đệ ở trong phủ đâu Chắc chắn bắt đệ đi cùng với huynh Để giúp đỡ lẫn nhau Đại ca huynh yên tâm Đệ được mà Thôi được Cứu mạng Cứu mạng Là tịnh nhi Sao vậy Mũi <laughs> nhìn mặt của mũi kia đã biến thành mặt mèo rồi Đà mũi Rốt cuộc là có chuyện gì Còn không phải là công chúa Muốn tự tay làm cơm cho ngài ăn sao Cũng là chút lòng thành của công chúa Đà muội Thành ý của muội ta nhận Nhưng sau này muội đừng như vậy nữa Biết chưa Không sao đại ca Lúc nãy chỉ là sơ suất nhỏ thôi Lần sau tịnh nhi sẽ nấu những món hợp khẩu vị cho đại ca ăn Thật sự không cần đâu Đúng vậy Lần này suýt nữa mụ đã đốt nhà bếp rồi Lần sau chắc sẽ làm cho tiêu phủ thành than mất Không phải mụ cố ý Đâu có biết là dầu đổ lên lửa Sẽ cháy dữ dội vậy chứ Hơn nữa mụ muốn dùng nước để dập lửa Ai biết lại càng cháy to hơn Tịnh Nhi, đến dầu muối trông như thế nào mà cũng không biết thì nấu cơm gì chứ. Tiêu tiểu hầu gia, trời chưa sáng công chúa đã thức dậy chuẩn bị rồi, bận rộn cả hơn 3 canh giờ, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Các người ta chân dùng về đốt ở nhà bếp của ta rồi. Còn có mặt mũi đồ công với ta. Tịnh Nhi tai mùi sao vậy ờ, Không cẩn thận nên bị dầu làm bỏng Bị bỏng thế này rồi Nào ta giúp muội bôi thuốc Nào Ráng chịu nha Dạ Tam vâng. muội dạ muội sao phải làm khổ mình như vậy Đích thần xuống bếp chứ muội từ nhỏ sống ở thâm cung Ăn mặc mọi thứ đều có người hầu hạ Không có chuyện gì phải lo lắng cả muội tự tin đa tài đa nghệ Nhưng đến nấu cơm cũng không biết Ai cũng có sở trường riêng Tam muội đừng tự làm khó mình nữa Là bản thân muội tay chân dụng về quá Để đại ca cười chê rồi có điều đại ca Phụ hoàng có lệnh gọi muội về cung Sau này không còn cơ hội Để nấu cơm nữa Thế sau này huynh muội chúng ta gặp nhau Cũng không biết phải đến khi nào nữa Đại ca Đừng lo lắng nữa muội không sao Thật đấy Ta muội Huynh có thể làm gì cho muội Mới khiến muội vui hơn Đại ca Mỗi có một tâm nguyện Mong huynh đồng ý Chỉ cần huynh có thể làm được Huynh nhất định đồng ý